Ok xin chào bạn, channel mình là kia đây. Hôm nay các bạn có thể nghĩ mình chơi nhiều chế lô đúng không? Nhưng không, mình sẽ lấy chế lô này để sang party luôn. À, mình thấy có một thanh niên nó sang rồi nè. Mình sẽ sang thanh niên này thử các bạn xem luôn. Thank you. gì đây bị lắc hả gì đây à sắp tìm về một thanh niên này ôi nhưng mà giờ lắc quá ui giời ơi từ nãy mình không thực hiện được combo nào luôn lắc thiệt chứ à mình hiểu rồi nó đâu rồi nó qua cánh cổng rồi tức là mình thấy tại hồi nãy mình sang multi bằng ờ, rồi xong từ nãy tới nãy từ nãy mà sang multi mà tên bằng ờ, chế ra bồi chứ từ nãy chưa combo được cái nào luôn á từ combo mình ban đầu sẽ này nè nè x gamma nè em moi từ trên mạng ấy. rồi z c x còn không bật chữ v hay chữ c hay chữ z cũng được đã chết mình lỡ bệnh luôn rồi ok sang là một người cũng được rồi thấy cũng có video sang ta chơi nãy mình đấu Terminator Spider Ê, ê, đắt lộ, đắt lộ Mình sẽ thử solo với sáu nè bạn Thật ra tới giờ bao tiêu của mình là 4M nhưng mà mấy bạn thấy mình solo hai một sáu thì thông cảm nè vì mấy mình lắc lắm Và đặc biệt cái lúc mình sang bao tiêu đó 4M là do chiếc Mochi Mà giờ mình đổ Mochi vì mình am ngu quá kinh khủng anh em này bắt ha à? dốt ô lắc luôn rồi đứng máy luôn rồi rồi mình đứng luôn rồi nè lắc quá quách trời mà chơi gà luôn độ Ê, sao thanh niên nó 2m6 nhưng mà nó là trên là cấp độ em quá à 2m6 nhưng trên là cấp độ ảo thật đây 2m6 nhưng trên là cấp độ ảo luôn các bạn à, mà mấy bạn có thể thắc mắc tại sao mình mấy mình không quay video như tập 14 mà trong khi mình đã có khi mình với 4 rồi đúng không bởi vì uh, mình chưa full gear mình sắp đi bơi ghi bốn rồi mình chỉ quay ghi bốn thôi chứ mình không quay ghi năm đâu đó trông ngầu như con cầu ấy <laughs> có thanh ba m 4 mà 50k ban đầu mình mới chơi lúc phút là mình tưởng trái lôi này là trái gì mấy bạn biết không là cháy chấn động đấy vì kiểu như cái hình dạng cầu tia sét đấy mình tưởng nó là cái vết nứt ở ờ, không khí à có thanh niên ờ, uh, mình sang một tay luôn à, thanh niên ấn lên à bảo thủ bảo thủ bảo thủ bảo thủ bảo thủ bảo thủ bảo thủ bảo thủ bảo thủ chuyên ngành bảo thủ ủa lắc quá Ủa, bá thủ rồi bạn hai năm bớt hai nhiều chuyện ghê phòng B4 bảo thủ chuyên ngành mình xài mochi thì may may ăn được leo báo hả chứ tại mình xài rumble thì khó mấy mình lắc nữa mình chưa xài rumble quen ừ mau sao mình chơi hải quân mà phải hải đặt lên mà lo <laughs> mấy bạn uh, lý do mình lên được 4 m là do là do mình xài mochi mà ăn được nha bạn chứ thật ra mình nếu chứ thật ra mình rồi bồi không quen này thì ui lại chết nhảm nữa Ê, có chị em mà không bay ui nhưng mà có bị gì đâu tôi đứng máy luôn rồi rồi xong không được thử luôn <laughs> à mà à, tắt game mà thằng 34 bao tiêu và nó là báo phủ á nên sàn Muji may may ăn được báo nha sàn Rumble hơi khó hơi khó và sàn leo báo người ta spam không à mấy anh em mình đang sang chế báo nè bạn nhưng mà không thấy báo đó đó có một cuộc giao tranh gì kìa theo mình thấy là vậy